try. Be the zoo. Baby, I'm real. Baby, I'm real. Baby, I'm real. Baby, I'm real. Tao mặc quần đùi đi vào bạ, Con bị đuổi ra Tao đi chơi gái không cần bảo Nếu bị làm sao Tao xem phim sách không cần sóc Váy lục gắt Dẫm lên chân cỏ không bị nhau Uy dây phát qua chạm sang tao đốt thuốc không bị bật yeah. Dạ. Có nhiều thằng đang muốn bắn tao Ra dạ, con vợ mày như giả dạ gạo mệt cùng lum ra từ lỗ tay đến càng nắp từ sàn nhà lên lan can gọi bạn này qua là sáu 6 nhân 2, hai Wow Quá nhanh và quá nguy hiểm Nếu đi thi bọn ta cũng ghi yeah, yeah. Tình tình Facebook Everwing, everwing, everwing